chào các bạn Hoa thiên lý là một cây dễ trồng nhưng mà chậm phát triển Và nhiều khi mà ta trồng vài ba tháng rồi hoặc lửa năm rồi Nhưng mà cây vẫn chưa bò kín giàn Vậy thì làm thế nào để cho hoa thiên lý uh, phát triển nhiều mầm Phát triển nhiều nhánh, nhiều mầm Để cho cây phát triển nhanh và uh, cho hoa sai tức là sớm ra hoa và đồng thời là uh, hoa bền hoa ra quanh năm để cho nó bền cây thì ngày hôm nay uh, do tình hình dịch covid cho nên công ty của chúng tôi không thể đi quay trên các nhà vườn được và chúng tôi làm trên một cái vườn tạm của gia đình của gia đình tôi thì hẳn là các bạn đã biết là những cái clip mà nói về cái bón phân uh, silic cho hoa thiên lý cũng như là uh, hái hoa thiên lý để các bạn xem là cái mật độ hoa ở đây nó sai như thế nào nó đẹp như thế nào thì ờ, những cái video đó chúng tôi đã phát sóng rồi và ngày hôm nay để tiếp tục cái để cho các bạn um, hướng dẫn về cách bón phân uh, đa lượng cho uh, hoa thiên lý cũng như là uh, để giúp cho cây sinh trưởng phát triển tốt thì sau đây mà các bạn chúng ta đến với quy trình là bón phân đa lượng cho hoa thiên lý trong giai đoạn đang thu hoạch và sau đây thì mời các bạn à, vào vườn của Thanh Tân nhé. Vâng. vâng, để giúp cho hoa thiên lý bền cây và à, nhánh ra nhiều, à, hoa phát triển quanh năm thì ngoài cái phân silic tân phát ra thì các bạn phải bổ sung thêm nvk. vào đây thì cứ định kỳ tức là khi nào mà mình thấy rằng là hoa thiên lý nó vãn vãn hoa và lá của nó nó có vẻ cằn cằn đấy có vẻ sẫm sẫm thì chúng ta lại bổ sung thêm à, phân silic và NPK thì hôm trước là chúng tôi đã hướng dẫn là bón phân silic rồi vì và hiện nay thì cây cũng đang chiều hướng rất là đẹp thì à, ngày hôm nay là tôi hướng dẫn là ừ, các bạn bón thêm phân đa lượng tức là NPK đấy hoặc đạm nâng kali đấy thì mỗi một gốc như thế này một cái gốc hoa thiên lý như này đây các bạn này cái gốc này thì mới trồng năm ngoái năm ngoái là mua cây về là chỉ có một cái dây bé xíu thôi mới trồng vào khoảng tháng tư năm ngoái thôi ạ tháng tư năm ngoái và đến năm nay thì đã được hơn một năm rồi thì cái gốc nó to như thế này và mầm nó ra rất nhiều này đấy thì sau đây thì uh, mình sẽ thu hoạch cái hoa thiên lý này cho nên là um, mình bổ sung thêm cái phân đa lượng và bằng cách là các bạn rắc mỗi một gốc thì các bạn rắc khoảng độ hai lạng từ 1 đến 2 lạng tùy nhé tùy và các bạn có thể dùng dòng phân nào cũng được đấy cũng có thể ờ, rắc lên trên bề mặt cũng được đấy rắc quanh tán như thế này sau đó chúng ta phủ chấu nếu các bạn không có chấu thì ta có thể tủ gốc bằng ta có thể tủ gốc bằng những cái lá cây hoặc là những cái gốc lá cây khô hoặc là gốc rau vân vân đấy thì các bạn sẽ hỏi rằng là nếu mà tủ như thế thì có sợ là sâu bệnh không thì ở đây các bạn thấy là dùng phân silic thì à, không có cái ờ, rất ít khi mà có những cái biểu hiện của sâu bệnh trên hoa thiên lý đấy cho nên là chúng ta cứ tủ gốc để giữ độ ẩm cho cây Ờ, thời tiết lúc này là tháng 7 tháng 7 âm gần hết tháng 7 âm rồi các bạn hôm nay gần hết tháng 7 âm rồi đấy thì thời tiết vẫn còn rất là nắng nóng thế và chúng ta lên tủ gốc như này thì để giữ độ ẩm là một hai là để hạn chế cỏ dại các bạn nhé thì các bạn bón đủ càng nhiều càng tốt đây xong này là chúng ta tưới nước giữ ẩm cho cây và một cái bí quyết nữa không thể thiếu được đó là khi mà hoa thiên lý nó ra những cái mầm như thế này những cái mầm nó ra như thế này Còn dưới gốc này nó ra rất nhiều mầm này Đấy Đây các bạn này Đây nó ra rất nhiều mầm <laughs> nhưng mà lúc đấy là vô tình cắt Đây mầm nó ra nhiều như này Nhưng mầm đấy ra thì đây mình phải buộc lên đưa mình... hướng hướng nó cho nó lên dàn Mình phải gài nó lên dàn sau đó mình buộc lại Đấy đây Ví dụ mình gài nó lên đây Lên trên này xong tí mình Đấy Mình buộc lại thì nó mới sai ờ, hoa được còn vâng. nếu mà mình cứ để nó nằm đây thì nó vẫn ra được nhưng mà nó không được sai hoa các bạn ạ khi ra một cái là nó đã có hoa ngay đây các bạn này ở gốc cũng có hoa nhé tất cả những cái mầm như thế này đây các bạn này mầm của nó này Đấy, rất mập là mầm rất là mập này thì mình gài nó lên trên dàn này để cho nó kín ra và nếu dây nào nó ngắn thì các bạn có thể buộc lại buộc lại để, giữ định vị cho nó không bị gió nó bay thì nó lại nằm xuống thì nó sẽ kém phát triển và nhân đây thì mình các bạn à, xem cái hoa thi tí của mình xem là nó nhiều như nào nhé Vâng khi mà đọ, bón đủ phân cả phân chung vi lượng là silic và phân đa lượng là NPK thì hoa thi lý nó sẽ rất là sai đấy nó rất là sai hoa đây các bạn có thể xem là những cái chùm hoa là mỗi đốt một một hoa đây các bạn này ba đốt ba chùm luôn đấy nhá và đây những chùm bên cạnh đây đây những chùm đây đây, đây. mỗi đốt một chùm thậm chí là lên tận ngọn trên này lên tận ngọn trên này vẫn còn hoa đây đến tận đây vẫn là lụ này đây cũng là lụ và cái phần này nó cũng cũng ra lụ tiếp đấy tức là khi bón đủ phân đặc biệt là có phân xí thì nó ra nhiều nhiều hoa như thế này các bạn này đấy đây những cái cành những cành bé dưới này cũng thế này đây rất là nhiều đấy và cái này là mình có thể thu hoạch được rồi các bạn này những cái chùm hoa này ở đây là nó thiếu đất ăn tại vì mình trồng ở vỉa hè cho nên là hoa nó không được to lắm và sau đây tôi có thể thu hoạch cái hoa này Và để cho các bạn thấy được rằng khi mà dùng phân silic thì cái mầm nó nhiều như thế nào thì mời các bạn chúng ta tiếp tục sang phía góc ừ, bên này để các bạn xem nhé đây khi mà dùng cái văn silic thì cái mầm nó ra rất nhiều đây cái mầm nó ra này các bạn này đấy ngọn nó bơi này ngọn nó bơi ra rất nhiều đây mầm của nó đây đấy, mầm nó bơi ra rất nhiều và mầm đây nữa này nó còn buông cả xuống như thế này đây các bạn này mầm ra đến đâu thì hoa ra đến đó và với những cái mầm này thì một cái bí quyết mà để giúp cho cây hoa thiên lý phát triển được à, phát triển đều trên dàn thì khi mà cái mầm của nó bơi ra thì chúng ta bắt ừ, nó lại và chúng ta có thể là buộc nó vào một cái buộc nó vào như thế này để cho ừ, định vị ở đây chứ không thì khi mà gió nó thổi nó lại tơi tả ra thì nó vẫn ra hoa nhưng mà nó sẽ kém hơn các bạn ạ đấy mình vắt đều vào dàn thì nó sẽ bỏ kín dàn luôn mình dắt vào như thế các bạn nhé thế và đây mình có thể cùng ờ, các bạn cùng với thanh tân để thu hoạch ừ, hoa thiên lý nhé đây các bạn đây nó sai như thế này này đây nó sai như thế này các bạn này đây nó sai nhưng mà vì đây nó có một cái dàn tranh neo cho nên nó bò vào thành ra là nó các bạn có thể bới tiếp lên trên đấy được đấy nó sai như thế Đấy, tôi, nó ẩn ở trong khe này kia này rất nhiều Đấy, đây này. Đây này mình đặt cái đá này. Đấy, nó ẩn trong đấy rất nhiều ha. Và cái dây này do là cái dây này nó cuốn vào nhau rất nhiều vì các chùm nó đan xen vào đây rất nhiều các bạn này. Đấy, chùm này. Từ phía góc kia mà ra tận ngoài này. Hoa lụa rất là sai chát một lượt như thế này các bạn thấy khủng khiếp chưa đấy đấy hoa rất là sai như thế nhé và mình để để xem cái hoa thiên lý này xem cái tình trạng xem lá của nó như thế nào và có sâu bệnh hay không thì đây hoa lụ đây rồi thì các bạn có thể nhìn thấy cái, cái lá của nó đây lá của nó rất là mướt và lá dùng phân silic thì lá nó chỉ màu xanh ngà ngà như thế này thôi các bạn nhé chứ nó không có màu xanh đen như là khi mà ta dùng dùng NPK hoặc là dùng đạm Đấy. nó cứ màu xanh ngà ngà như này thôi nhưng mà nó rất là đẹp đây các bạn này đây Đấy, nó rất là đẹp như thế này lá nó mỡ nó đẹp và hoàn toàn không có sâu bệnh các bạn ạ ở đây Thanh Tân chưa phải bơm một lần thuốc bảo vệ thực vật nào nhưng mà nó sai mức độ như thế này Đấy. bây giờ mình ngắt cái hoa này mình cũng cảm thấy tiếc lắm bởi vì nó đang rất là đẹp Đấy. và ngọn nó bơi ra rất nhiều như thế này Vâng, khi mà có phân silic thì uh, hoa nó sẽ sai như thế này các bạn này Đây, nó sai như thế này Nó sai như này, những cái chùm hoa đây Đây là chỉ có vài cái dây nó nó nó nó cuốn vào nhau thôi mà hoa nó sai như mức độ như thế này các bạn này nó sai như thế này nó sai mà nó còn lụ nó còn vươn ra mãi tận ngoài đầu ngọn kia đấy và những ngọn của nó đây này các bạn này nó bơi nó ngọn nó của nó rất mập như thế này ngọn của nó rất mập như thế này hoa thì sai ngọn thì mập và hoa nó rất là tươi cái cái cái hoa dùng sinic này nó rất là tươi tươi và ở đây do là mình trồng trên cái vỉ hè thì nó thiếu đất ăn cho nên là hoa trùng hoa nó chưa được to lắm đấy những cái trùng hoa như này thì nó cũng chưa phải là to to lắm nhưng nếu như bạn trồng ở ngoài đồng mà dùng phân sinic thì khẳng định với bạn là nó phải bằng vốc tay như này nó phải to gấp 4 lần như thế này đấy và ngọn của nó còn ra nhiều hơn nữa nó còn mập hơn nữa Phân Xinic thì ứng dụng cho các dòng hoa rất là tốt các bạn ạ Ví dụ như là mình trồng cho hoa sen chẳng hạn Thì hôm trước là mình đã có một cái clip là hướng dẫn uh, tách, tách uh, từ chậu hoa sen cũ ra một chậu mới Và Ừ, trồng ừ, giống sen mới thì trồng giống vào chậu mới thì ngày hôm nay chậu sen đây là chậu sen cũ của mình đây khi mà bón phân silic thì nó ra nhiều nhiều mầm như thế này các bạn là nhiều lụ này đây trên cái chậu này là hiện tại bây giờ là nó đang có nó đang có một hoa và ba lụ một lụ hai nụ ba lụ và hai cái bát đấy tức là vị chi là cả lụ cả hoa là tới à, sáu cái sáu cái nhé và ờ, cái bát này thì hạt của nó đã mẩy như này rồi các bạn này đấy một phân Silic thì nó sẽ ra nhiều hoa này nhiều lụ này và bát của nó trồng trong chậu vẫn được thu hoạch nhưng mà có điều nó bé thôi các bạn ạ đấy và cái hoa này thì lúc này là đang tầm trưa thì nó đã cụp rồi nhưng buổi sáng nó nở rất là nhìn nó rất là đẹp nó tinh khiết và nó rất đẹp và những cái lụ như thế này thì chỉ vài ngày nữa là nó sẽ ra hoa thôi các bạn ạ đấy và lá của nó khi mà dùng phân Silic thì lá của nó màu xanh nõn chuối rất là đẹp như thế này đấy và cái chậu này nó sẽ lở bụi nó còn nở to hơn nữa thì khi mà to nữa ra thì các bạn phải nhân ra một cái chậu phải chuyển ra một chậu to hơn thì nó sẽ phát triển nhiều lục hơn và nhiều hoa hơn đấy thì phân à, phân xinic có thể dùng cho những dòng hoa sam cũng đẹp như thế này này các bạn này đấy và dùng cho hoa mẫu đơn sau khi mà cắt mầm thu hoạch hoa xong thì mình à, cắt hoa đi thì nó sẽ ra nhiều mầm như thế này